Mọi câu chuyện về sự thành công đều gắn liền với những sự thất bại. Thất bại là cha đẻ của thành công. Ngài Tom Watson của tập đoàn IBM từng nói, nếu muốn thành công, hãy nhân đôi tỷ lệ thất bại. Nhìn vào lịch sử phát triển, ta sẽ thấy tất cả những câu chuyện về thành công đều gắn liền với sự thất bại. Nhưng thường thì người đời không biết đến những sự thất bại đó bởi vậy, họ cho rằng thành công là phần thưởng do sự may mắn đem lại. Câu chuyện cuộc đời một người nổi tiếng sau đây là một minh chứng cho điều đó. Năm 21 tuổi, người ấy thất bại trên chặng đường kinh doanh. Năm sau lại bị đánh bại trong cuộc đua vào hội đồng lập pháp. Năm 24 tuổi lại kinh doanh thua lỗ. Người yêu mất năm anh 26 tuổi. Năm sau suy sụp thần kinh, Năm 34 tuổi lại thất bại trong cuộc đua vào quốc hội. Năm 45 tuổi ra tranh cử chức nghị sĩ nhưng không thành. Hai năm sau không giành được chiếc ghế phó tổng thống. Năm 49 tuổi cũng lại không thành công với chiếc ghế nghị sĩ. Năm 52 tuổi được bầu làm tổng thống của Hoa Kỳ. Con người ấy chính là Abraham Lincoln. Bạn có cho rằng Abraham Lincoln là người thất bại không? lẽ ra ông có thể bỏ cuộc và trở lại hành nghề luật sư nhưng ông không làm vậy với Lincoln thất bại chỉ là con đường vòng chứ không phải ngõ cụt